chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần giảm giá nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam, mặc dù trong tuần chúng ta có một phiên tăng giá rất mạnh với sự hỗ trợ của tin tức vĩ mô rất là mạnh, đó là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hạ lãi suất, một số lãi suất điều hành. Tại phiên đó thì thị trường chứng khoán Việt Nam tăng giá rất là mạnh, tăng VN Index tăng giá là hơn 20 điểm, ờ, đưa cái chỉ số chúng ta tưởng rằng VN Index sẽ có một cái nhịp phục hồi tăng giá và tiến đến vùng kháng cự là 1080. Nhưng thực tế thì VN Index của chúng ta chỉ chạm lên được vùng 1062. Sau đó lại tiếp tục cái xu hướng giảm giá và đóng cửa tuần vẫn là một tuần giảm giá. Mặc dù có tin tức hỗ trợ tốt trong tuần. À, đối với uh, tin tức kinh tế tuần qua thì thế giới thì đa phần là những thông tin kinh tế xấu. Còn trong nước thì có những thông tin tốt xấu đan xen. Tôi sẽ điểm qua thông tin uh, cơ bản tuần qua trước khi phân tích về cái chỉ số kỹ thuật của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thị trường chứng khoán thế giới. Trong tuần qua thì dưới góc độ là tin tức thế giới thì là có khá nhiều tin tức xấu không tích cực cho thị trường tài chính. Ngay đầu tuần thì chúng ta biết là uh, Modi, một tổ chức ờ, xếp hạng tín nhiệm lớn nhất thế giới đã là hạ cái hạ triển vọng của hệ thống ngân hàng Mỹ xuống mức tiêu cực. Chúng ta biết trước đó thì ờ, đã một loạt ngân hàng Mỹ ở tầm nhỏ đã tuyên bố phá sản và bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, bà Yellen thì cũng có tuyên bố là cái việc giải cứu SVB và Signature Bank nó là ngoại lệ nên tất cả không phải tất cả khoản tiền gửi uh, sẽ được bảo vệ trong tương lai. Đấy, chúng ta biết là hiện nay thì uh, ờ, SVB thì đã được cái tổ chức bảo hiểm tiền gửi của Mỹ là tiếp quản và phong tỏa đứng ra để đứng ra là thanh toán thanh lý tài sản và trả tiền cho người gửi tiền. Tuy nhiên đây là thông điệp rất rõ ràng. FDIC của Mỹ tổ chức bảo hiểm tiền gửi tức là tổ chức này thì chúng ta biết nó cũng tương tự như Việt Nam thôi là khoản bảo hiểm tiền gửi mà được Ngân hàng Nhà nước ờ, Việt Nam đảm bảo những khoản tiền gửi là tối đa lên đến 125 triệu đấy ạ. Tức là với những cái thông tin này thì người gửi tiền có lý do để lo lắng về khoản tiền trong tương lai của mình. Nếu chẳng may cái ngân hàng mình bị gửi tiền mà lại xảy ra những tình trạng là phá sản tương tự như SVB này thì hoàn toàn người gửi tiền có thể không được bảo hiểm hết cái khoản tiền bảo vệ hết cái khoản tiền gửi của mình trong tương lai đây là một thông tin nó khá là tiêu cực nó ảnh hưởng đến tâm lý của người gửi tiền bên cạnh đó thì chúng ta biết là công ty mẹ của SVB cũng uh, nộp đơn xin phá sản nói chung là đây là những thông tin tiêu cực của Mỹ và đa phần là nó được phản ánh tuần trước nữa tuy nhiên tuần này đặc biệt có một thông tin rất là tiêu cực đến từ châu Âu đến từ cái nơi mà thường được mệnh danh là an toàn nhất thế giới là nơi chứa ờ, nơi gửi tiền của giới tài phiệt đó là Thụy Sĩ thì chúng ta biết là ngân hàng thứ hai Thụy Sĩ Credit Suisse thì đã chính thức nộp đơn là xin ờ, bảo hộ phá sản và chúng ta biết quy mô của Credit thì chúng ta biết rất là lớn với cái quy mô là 574 tỷ đô Đấy, lớn hơn cả quy mô Lehman Brothers cơ và rất may à, ngân hàng này đã được giải cứu à, khi mà chính phủ à, Thụy Sĩ đứng ra dàn xếp cho ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS e mua lại Credit Suisse với giá là 3 tỷ USD có thể nói là về mặt thực tế thì Credit là đã phá sản còn đâu về mặt uh, kỹ thuật thì đây là sự dàn xếp để tránh cái hiệu ứng uh, xấu nó lan rộng thôi chứ còn về mặt tên tuổi thì gần như credit sẽ đã đã không không không đã phải bán mình đây là những tin tức nó rất là không tích cực cho thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng vì chúng ta biết với một đế chế rất là lớn và mới một nơi được mệnh danh rất là an toàn như Thụy Sĩ thì những cái đòi hỏi về cái tính minh bạch về cái quản trị rủi ro nó rất là cao mà thị trường của chúng ta mới trải qua một đợt uh, tăng lãi suất chưa phải là cuối cùng của các ngân hàng trung ương mà đã bộc đã cho thấy sự bộc lộ những cái yếu điểm của hệ thống ngân hàng thì chúng ta biết khi lãi suất còn tiếp tục tăng và được neo giữ trên cao thì hệ lụy của nó có thể gọi là rất là khó lường, có thể gọi là bất định thì chính xác hơn là chúng ta chưa thể biết trước được những cái gì xấu tiếp theo sẽ xảy ra trong tương lai. Đây là một điều các bạn hết sức lưu ý khi đầu tư trên thị trường chứng khoán nhé. Bởi vì tất cả những ẩn số hiện nay là những cái xấu nhưng chưa được bộc lộ hết. Và khi nào nó bộc lộ ra thì nó đã là quá muộn để cứu vãn. Đó. Chúng ta biết là ờ, ngân hàng ờ, Credit Suisse này đầu năm 2021 cổ phiếu vẫn đứng ở 13 đô Đấy, trước khi được ừ, UBS mua lại nó đã xuống đến chỉ còn 1,5 đô, tức là giảm đến 90%. Tức là đã quá muộn, chứ tôi không muốn so đến cái thời kỳ đỉnh cao. Nếu so với lúc đỉnh cao của nó ờ, hơn 50 đô thì nó đã giảm đến 97 98% rồi. Các bạn tưởng tượng xem, nếu các bạn đầu tư 1 tỷ mà sau đó còn mấy chục triệu thì chỉ còn một bữa ăn hoặc là mua một chiếc điện thoại là hết thôi. Nó nó rất là khủng khiếp như vậy. Nên thị trường tài chính theo tôi, cá nhân tôi đánh giá năm nay nó sẽ là một cái gì đó nó rất là khó lường diễn biến nó khá khó lường những cái điều xấu nhất nó còn ở phía trước như trước đó tôi vẫn nói nhiều lần tôi nói từ đầu năm thì tôi vẫn khẳng định là những điều xấu nhất còn ở phía trước điều tệ nhất đã xảy ra chưa thì theo tôi là chưa và nó còn ở phía trước do vậy năm nay quý vị đầu tư phải hết sức cẩn thận phải bảo vệ cái túi tiền của mình Đấy. vì trong quá trình xuống thì luôn có những động thái can thiệp để tác động nó gần như là bộ đệm để làm dẻm nhẹ cái hậu quả của nó nhưng bản chất thì đường đi nào rồi cũng phải tới đích bạn có bay thẳng một chuyến từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh hay bạn đi ga tàu bạn nghỉ ở rất nhiều ga ga tàu ở Vinh, ga tàu ở Huế, ga tàu ở Nha Trang, ga tàu ở Khánh Hòa nhưng cuối cùng đích đến vẫn là Hồ Chí Minh cái việc đích đến là nó không thay đổi các bạn hiểu là như vậy tất cả những cái thông tin tất cả những cái tháo gỡ nó đưa vào nó chỉ như những bộ đệm để các bạn quen dần quen dần với sự mất mát quen dần với tổn thương đấy nhưng cuối cùng kết quả thì nó vẫn phải trả về bao giờ nó đến được đích thì nó mới dừng cái này là một cái uh, nếu mà bạn nào đầu tư thị trường trong giai đoạn 2007 2008 thì các bạn sẽ hiểu khi lúc đầu những ngân hàng đầu tiên quy mô đầu tiên của Mỹ bị phá sản thì người ta vẫn bảo là không ảnh hưởng gì cả hệ thống tài chính rất là mạnh nhưng cuối cùng đến khi mà Lehman Brothers nó chính thức sụp đổ thì lúc đó mọi người mới bắt đầu là cảm nhận là à mọi thứ nó không màu hồng nó không tươi sáng như gì gì chúng ta nghĩ và tranh nhau hỗn loạn tháo chạy đó và sau khi hỗn loạn tháo chạy thì nó mất 6 ừ, 7 tháng nữa thị trường mới chạm đáy cơ do vậy đây chúng ta mới có phát súng đầu tiên thôi còn chúng ta còn chờ đợi phía tương lai có những cái gì xấu hơn xảy ra nữa hay không theo tôi vẫn sẽ phải có một cái gì đó nó rất là lớn trên quy mô tầm vóc nó phải thế giới cơ ờ, phải kiểu như là ngân hàng phải một trong những ngân hàng top đầu thế giới ví dụ như một trong 10 ngân hàng lớn nhất thế giới nó phải xảy ra cái hiện tượng như Credit Suisse thì nó mới đủ sức mạnh để có thể làm dung chuyển hệ thống tài chính và lúc đó thì thì thì tất nhiên là chúng ta cũng không mong muốn điều xấu nhất xảy ra nhưng nếu mà đúng cái diễn biến như hiện tại thì rất có thể điều này sẽ xảy ra vì chúng ta biết là như SVB uh, ờ, tài sản cầm một cái dạng nó rất là cảm giác là rất là an toàn nhé đa phần là tiền mặt và trái phiếu chính phủ rất là an toàn trong điều kiện bình thường nhưng khi Fed tăng lãi suất cái thì nó lại thành tài sản rủi ro lãi suất tăng thì giá trái phiếu sẽ giảm chứ không nói đến ví dụ như trở lại với hệ thống tài chính Việt Nam chẳng hạn tài sản là toàn sổ đỏ thôi toàn giấy thôi thì <laughs> nếu mà nó có cái sự biến động gì đó thì rõ ràng tài sản của chúng ta đặc biệt là khi thị trường bất động sản đóng băng và đi giảm giá thì nó là rất xấu và không có tính thanh khoản luôn nó không như SVB là tài sản toàn là dạng trái phiếu và tiền mặt còn có tính thanh khoản đấy nếu mà hạch toán theo chuẩn như ngân hàng quốc tế thì tôi nghĩ là cá nhân tôi đánh giá có lẽ Việt Nam chưa chắc có ngân hàng nào còn tồn tại Đấy. Việt Nam có một cái đặc thù của Việt Nam các bạn biết cái đặc thù của Việt Nam nó rất là đặc thù và chúng ta biết là chúng ta có những cái hệnh lệ là chúng ta có can thiệp của nhà nước vào cái mối quan hệ kể cả là tín dụng hay là điều hành nền kinh tế nên nó có những cái rất đặc thù nên chúng ta không thể lôi cái chuẩn quốc tế ra để chúng ta so được Đấy. nếu so chuẩn quốc tế còn hiện hiện nay trên thị trường thì nó đang là cái yếu tố rủi ro nhất chính là cái hiện tượng bành răng tức là khi người đầu tư không còn niềm tin và cái này thì lại có một tác động rất lớn từ mạng xã hội tức là những cái người có ảnh hưởng có uy tín trên thị trường tài chính mà họ mà kêu gọi trên mạng xã hội thì nó sẽ gây ra một hiện tượng gọi là uh, tâm lý đám đông và tất cả những người gửi tiền mà lao đến rút thì có lẽ chả một ngân hàng nào tồn tại được cả kể cả ngân hàng tốt nhất bởi vì chúng ta biết đa phần tiền là ngân hàng là tổ chức trung gian huy động tiền sau lại cho vay mà có phải là huy động xong giữ tiền trong nhà đâu mà tất cả quay lại rút thì chả thế nào được giống như SVB có tổng tài sản có hơn 200 tỷ mà một ngày uh, rút đến 42 tỷ đô thì làm sao mà chịu được một ngày rút hơn 20% ờ, tổng tài sản thì ngân hàng nào chịu được không chịu được nên đây cũng là một bài toán chúng ta chúng ta hết sức cẩn trọng nhé khi niềm tin không còn ờ, trong đầu tư bản chất của quan hệ tín dụng nó là phải là tin nhau và niềm tin là số 1 còn một khi niềm tin ờ, mà bị lung lay thì nó sẽ rất là nguy hiểm nên theo tôi đánh giá theo cá nhân tôi đánh giá điều xấu nhất chưa xảy ra và chúng ta tiếp tục chờ đợi thị trường. năm nay sẽ là một năm các bạn đầu tư phải hết sức thận trọng. Tôi cũng chưa biết là thị trường sẽ đến khi nào mới có cơ hội và tạm đấy. Tất nhiên là kể cả trên đường thị trường downtrend nó vẫn có những sóng phục hồi, nhưng chúng ta phải xác định rõ là thị trường đang ở trạng thái downtrend hay uptrend để chúng ta có chiến lược phù hợp. Cũng như trong thị trường downtrend vẫn có những cổ phiếu tăng nhưng đó là số ít. Nếu các bạn đủ giỏi thì hoặc là cộng thêm may mắn thì các bạn hoàn toàn vẫn kiếm tiền trong thị trường Dow Chen là bình thường. Nhưng hãy nhớ là trong thị trường Dow Chen là hơn 80% cổ phiếu là đi theo thị trường chung. Do vậy các bạn phải hết sức cẩn thận. Bức tranh hiện tại về vĩ mô thì chưa có gì tươi sáng và nó khá là bất định. Chúng ta chưa thể nói khẳng định được điều gì xảy ra đến thời điểm này. Tuần trước, đối với tin tức về thế giới thì thế giới chúng ta chờ đợi là thông tin lạm phát của Mỹ thì thực tế lạm phát của Mỹ có hạ nhiệt một chút, tức là tăng có 0,4% so với tháng trước. Lạm phát cùng kỳ theo năm của Mỹ thì là tăng 6%. Đây là một thông tin tích cực, nhưng ngược lại lạm phát lõi của Mỹ thì lại tăng 0,5%, cao hơn mức dự đoán 0,4% và lạm phát lõi của Mỹ vẫn đứng ở mức rất là cao là 5,5%. Chúng ta biết là những cơ sở để theo dõi tính lạm phát của Mỹ thì Fed sử dụng lạm phát lõi, sử dụng chỉ số PCE của Fed chứ ít sử dụng cái chỉ số CPI. Do vậy, cái thông tin không tích cực chính là lạm phát lõi vẫn tiếp tục đứng ở mức rất là cao, 5,5% cách rất là xa vời so với mục tiêu 2% của Fed. Về cái chỉ số giá sản xuất PPI thì có giảm nhẹ. À, doanh số bán lẻ cũng giảm, giảm nhẹ 0,4%. Nó cũng tương đối sát với kỳ vọng của giới đầu tư. À, cái niềm tin tiêu dùng của Mỹ thì giảm khá là mạnh nhé từ mức 67 à, của kỳ trước thì xuống 63,4 nhưng mà kỳ vọng lạm phát của người dân Mỹ thì tụt khá là nhanh à, kỳ trước thì là người dân Mỹ kỳ vọng là lạm phát một năm sau là 4,1 ở tháng trước theo cuộc khảo sát thì tháng này thì người dân chỉ kỳ vọng là 3,8 thôi với những thông tin tích cực à, về kinh tế tốt xấu đan xen kết hợp với những thông tin vĩ mô à, không tích cực thì có thể nói cái xu hướng chung của thị trường là không tích cực trong ờ, thông tin trong tuần qua. Còn đối với thế giới tuần tới thì có lẽ tâm điểm là cả thế giới sẽ nhìn về cuộc họp FOMC của Fed diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 3 tức là ờ, biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố vào dạng sáng ngày thứ ngày 23 vào lúc 1 giờ sáng ngày 23. Cái biên bản cuộc họp của Fed tháng 3 nó rất là quan trọng vì chúng ta biết nó rất là bản lề. Tại biên bản cuộc họp này thì chúng ta sẽ có là việc dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất là 0,25%. Đấy. Tại biên bản cuộc họp này thì cái ma trận lãi suất được các chủ tịch Fed ờ, đưa ra thể hiện bằng các dấu chấm sẽ thể hiện quan điểm của chủ tịch Fed. Chúng ta biết là cái quan điểm của Fed là lãi suất của tháng 12 thì đa phần các chủ tịch Fed là muốn lãi suất dừng ở mức là 5.5 đến 5.25%. Có một nhóm thì muốn lãi suất dừng mức là 5.25 đến 5.5. Còn bây giờ với những tình trạng bất ổn trên hệ thống tài chính, hệ thống ngân hàng cũng như về thông tin kinh tế thì chúng ta chờ đợi xem cuộc họp cuối cùng của Fed là định hướng có thay đổi gì so với tháng 12 hay không. Bên cạnh đó thì cái dự báo kinh tế của Fed về nền kinh tế nó cũng rất là quan trọng. Cái dự báo nền kinh tế trong vòng 2 năm tới à, FOMC Economic Projection này cái này thì chúng ta biết là cái dự báo kinh tế sẽ được Fed đưa ra biên bản là tại những cuộc họp tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Chúng ta xem sẽ có nhiều thay đổi so với ờ, tháng ờ, cuộc họp tháng 12 không. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cũng dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất là 0,5% nữa. Đưa mức lãi suất từ 1 lên 1,5. Chúng ta lưu ý nhé, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ mới tăng lãi suất lên 1% thì Credit Suisse đã phải xin bảo hộ phá sản và đã bị phải bán mình cho UBS. Bây giờ nếu tiếp tục tăng lãi suất lên nữa thì chúng ta cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta biết là trong suốt giai đoạn là 2015 2017 khi Fed tăng lãi suất thì ngân hàng trung ương Thụy Sĩ đều giữ ở mức lãi suất âm 0,5%. Nên đây là một cái thay đổi rất là lớn. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy mức lãi suất trước đó này. Trong rất nhiều năm này ngân hàng trung ương thụy sĩ là bình thường là rất ít tăng lãi suất đấy chúng ta nhìn hầu hết lãi suất đứng ở mức âm và bây giờ đã hai lần tăng lãi suất rồi dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất ba lần tăng rồi <clears throat> từ âm 0.75 lên 1 rồi bây giờ sẽ dự kiến sẽ tăng từ 1 lên 1.5 <clears throat> điều này nó thể hiện rõ quan điểm các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là hút tiền về tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Lạm phát vẫn đang là ưu tiên hàng đầu. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất cũng 0,25%, đưa lãi suất từ 4 lên 4,25%. Tức là tuần tới là sâu diễn của các ngân hàng trung ương uh, tăng lãi suất. Bên cạnh đó thì tuần tới những thông tin kinh tế nó cũng có những thông tin đan xen Ví dụ như là thông tin CPI ờ, của Canada này, ờ, Chủ tịch ờ, ECB phát biểu này, thông tin về doanh số bán nhà cũ của Mỹ này, dự kiến tăng nhẹ. Thông tin CPI của Anh dự kiến giảm nhẹ từ 10.1 xuống 9.9, thực ra nó vẫn quá cao. 10.9.9 quá là cao. Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp của Mỹ vào ngày thứ năm này Ngày thứ sáu thì chúng ta có chỉ số PMI của các nước châu Âu, chỉ số PMI sản xuất và PMI dịch vụ của Anh, chỉ số PMI dịch vụ của châu Âu. Chúng ta có doanh số bán lẻ của Canada, đơn đặt hàng hóa lâu bền của Mỹ, chỉ số PMI flat và PMI dịch vụ flat của Mỹ đều dự kiến là giảm. Có thể nói tuần tới là một tuần dày đặc thông tin à, từ thông tin từ các cuộc họp của ngân hàng trung ương cũng như là thông tin về kinh tế nó dài đều trong cả tuần trừ ngày thứ hai là không có tin như vậy tin chúng ta sẽ bắt đầu đón nhận từ ngày thứ ba kéo dài đến hết tuần như vậy thì tâm điểm tuần tới là của họp FOMC và chúng ta chờ đợi xem thị trường sẽ đón nhận sau khi có biên bản của họp FOMC ra thị trường sẽ đón nhận và phản ánh tin như thế nào đó là về tin của thế giới còn đối với tin của Việt Nam thì sao Chúng ta biết đối với Việt Nam chúng ta thì uh, tuần qua tâm điểm chính là việc hạ lãi suất rất là bất ngờ của ngân hàng nhà nước. Chúng ta hạ lãi suất điều hành. Trong đó thì chúng ta giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn, hạ lãi suất tái chiết khấu, hạ lãi suất vay qua đêm. Có thể nói uh, với việc ờ, hạ lãi suất thì khá nhiều nhà đầu tư kỳ vọng là ngân hàng nhà nước là quay trở lại bơm tiền. Theo tôi nếu nhìn vào cái cách hạ lãi suất này thì lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên Đấy, chỉ hạ lãi suất tái chiết khấu và lãi suất vay qua đêm thì đây là cái bước để ngân hàng nhà nước hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng chứ không phải bơm tiền các bạn nhé không hề không hề có dấu hiệu bơm tiền mà đây là các mức lãi suất đều hạ giữa quan hệ giữa ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại về việc chủ yếu là để hỗ trợ thanh khoản bởi vì chúng ta biết là lo sợ khi ngân hàng mà thanh khoản gặp vấn đề thì lo sợ cái niềm tin của người gửi tiền bị lung lay và lo sợ cái banh răn có thể xảy ra. Tôi nghĩ đây là một bước đi phù hợp của ngân hàng nhà nước. Chúng ta ứng phó rất là linh hoạt. Tuy nhiên, với việc chúng ta hạ lãi suất mà đi ngược lại chiều gió với việc các ngân hàng trung ương thế giới vẫn tiếp tục tăng lãi suất thì đây sẽ là một bài toán khó cho việc bảo vệ tỷ giá của chúng ta trong thời gian tới. Tất nhiên nó sẽ không ảnh hưởng ngay nhưng theo tôi thì rất có thể tỷ giá của chúng ta sau cuộc họp của Fed và đặc biệt vào từ tháng 4 trở đi sẽ lại quay đầu trở lại tăng và lúc đó chúng ta nhìn xem ngân hàng nhà nước sẽ ứng xử như thế nào. Tiếp theo, có thể nói với những cái hành động vĩ mô hiện tại thì trên thế giới chúng ta cảm thấy rất là khá là bất định. Nó không có một cái ờ, định hướng chắc chắn rõ ràng nào trong tương lai và ngay cả hành động ngân hàng nhà nước Việt Nam nó cũng cho thấy cái yếu tố bất định Đấy, chúng ta biết tháng 9 và tháng 10 năm 2022, ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành một cách rất là giật cục, hai lần tăng, mỗi lần tăng 1% và cũng bất ngờ không kém, chính là vào đầu tuần qua ngân hàng nhà nước lại đột ngột hạ lãi suất à, tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm. Lãi suất tái chiết khấu, tôi xin lỗi, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên. Đây cũng là những hành động bất ngờ và chúng ta phải hiểu là với những ứng phó như hiện tại nó sẽ khá là đoán định cái môi trường vĩ mô tức là nó đang ở trạng thái bất định mà khi mà vĩ mô bất định thì rất khó để thị trường chứng khoán của chúng ta có thể tăng giá được đây là xét trên yếu tố vĩ mô nhé còn muốn nói đến ờ, thực tế thị trường chứng khoán thì chúng ta cần xem xét cả yếu tố kỹ thuật nữa đó là nhưng mà ngược lại ờ, với việc hạ lãi suất của ngân hàng nhà nước thì nó vẫn là một thông tin tốt trước mắt là nó đỡ áp lực chúng ta không phải lo về vấn đề về thanh khoản của các ngân hàng Tuần qua thì về thị trường bất động sản chúng ta cũng đón nhận thông tin nó khá là tích cực à, là ngân hàng à, công ty bất động sản lớn nhất Việt Nam Vinhome đang đàm phán để bán 1,5 tỷ USD tài sản cho Capital Land. Có thể nói nếu mà thương vụ này thành công nó sẽ giải quyết cái vấn đề về dòng tiền cho nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam Vingroup Đấy. trong đó là cái điều này thì thương vụ này thì cá nhân tôi thì tôi không có ý kiến gì cả bởi vì tôi cũng không nắm được rõ chính xác theo tôi thì chủ yếu nó ảnh hưởng ở mức là nó giúp chủ đầu tư Vinhome hay nói đúng ra giúp tập đoàn Vingroup có thêm dòng tiền 1,5 tỷ đô trong thời buổi khó khăn như thế này thì nó là rất đáng quý. Tuy nhiên đây là một cái tín hiệu nó cũng mở ra là các doanh nghiệp bất động sản lớn khác hoàn toàn có thể tìm kiếm đối tác để hợp tác và có thể là bán buôn hoặc là cùng hợp tác triển khai khai thác cái các dự án lớn để làm sao thu hút được dòng tiền giải quyết vấn đề thanh khoản cho công ty đây cũng là một hướng đi hướng mở còn đương nhiên với các doanh nghiệp nhỏ thì không có cửa đâu hoặc là nhà đầu tư thứ cấp thì không có cửa đâu đối với nhà đầu tư thứ cấp thì đây đối với nhà đầu tư thứ cấp thì chúng ta có thể nhìn thấy là đây Đấy, đối với nhà đầu tư thứ cấp đã đẩy những uh, mua bán đẩy giá những doanh nghiệp ờ, những cái vị trí bất động sản lên giá rất là cao đây ngay giữa các khu đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì các căn ờ, cửa hàng kinh doanh rồi shop house đấy các bạn nhìn thấy cửa đóng then cài luôn không có người cho thuê bởi vì chúng ta biết khi kinh tế đi xuống à, kinh doanh không được thì không chịu nổi cái giá cho thuê mặt bằng giá cao thì họ phải trả thôi cái này thì nó sẽ là một cái rất là thiệt hại bởi vì chúng ta biết đối với những bất động sản nhà phố đặc biệt tại những mảnh đất vàng con phố trung tâm bình thường nó đem lại dòng tiền rất là ổn định cho người à, chủ sở hữu mà hiện nay thì nó còn gặp tính bất định như thế này thì chúng ta có thể hình dung ra được đối với các khu đại đô thị ma rồi những căn shop house ma mà chúng ta vẽ ra và đã đẩy giá lên rất là cao rồi ngất ngưỡng rồi nhà toàn vài triệu đô một mà không cho kinh doanh được thì nó sẽ thật sự tiếp tục là rất là bi đát đối với thị trường bất động sản và một khi mà nó không còn dưới đầu cơ nổi giá nữa thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đấy cận cảnh đại đô thị ở Hậu Giang này đại đô thị rất là trung tâm luôn đối diện ngay tỉnh ủy Ờ, đối diện một con đại lộ rất là to mà giá 13 đến 20 triệu mà vẫn ế không có người mua này toàn bộ là đô thị ma thì chúng ta hiểu cái viễn cảnh bất động sản của chúng ta nó vẫn còn dài tập lắm cái việc cô dâu 8 tuổi mới trải qua được giai đoạn đầu thôi còn dài tập về sau lắm nên nói chung là bất động sản sẽ tiếp tục khó khăn cá nhân tôi đánh giá bất động sản cần ít nhất 3 năm à, đến 2025 thậm chí có thể kéo dài đến 2027 do vậy tốt nhất là các bạn hãy nhớ là giai đoạn này là tiền mặt là vua nên các bạn phải cơ cấu được dòng tiền cơ cấu được dòng tiền thì khi có cơ hội xảy ra cơ hội đến thì chúng ta sẽ tận dụng được uh, cơ hội để mua tranh thủ mua tài sản giá rẻ hoặc mua cổ phiếu khi nó xuống vùng giá hấp dẫn để có thể ăn những sóng kể cả sóng phục hồi cũng như những sóng tăng tiềm năng trong tương lai đó là xét về yếu tố thông tin cơ bản ảnh hưởng đến thị trường thì tuần qua thì đa phần là thông tin xấu xấu từ thông tin bên ngoài chúng ta đa phần là thông tin xấu bên ngoài còn nội tại bên trong chúng ta thì hầu hết những thông tin đó đã đã có sẵn rồi chúng ta chỉ có một thông tin tốt đấy chính là thông tin về ngân hàng nhà nước hạ điều lãi suất điều hành tuy nhiên lãi suất điều hành là lãi suất tái chiết khấu và lãi suất thanh toán bù trừ của tổ chức tín dụng cũng như lãi suất qua đêm cái này thì nó chủ yếu là giải quyết vấn đề thanh khoản cho các ngân hàng ờ, thương mại cổ phần thôi chứ nó nó không phải là việc bơm tiền và bơm tiền ra nền kinh tế nói chung là như vậy như vậy thì với những thông tin mà đa phần là xấu ảnh hưởng từ bên ngoài còn thông tin bên trong thì tốt nó cũng hơi ít thì rõ ràng nó sẽ không có nhiều thông tin tích cực hỗ trợ cho thị trường tài chính và thị trường chứng khoán nói riêng. Do vậy chúng ta không thể kỳ vọng thị trường của chúng ta bước vào đợt tăng sóng mạnh được. Đó. Còn với giảm mạnh thì chúng ta chưa biết vì nó cần nó chưa có những thông tin nào thực sự xấu, ờ, quá xấu để gây ra một đợt bán tháo giảm mạnh. Đó là xét về thông tin kinh tế nhé. Còn xét về yếu tố kỹ thuật thì chúng ta sẽ phân tích từ chỉ số chứng khoán Mỹ trước sau ra chỉ số chứng khoán Việt Nam thôi đây đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần qua chúng ta có thể chứng kiến là phiên ngày thứ sáu là một phiên bán rất là mạnh nhưng nó lại không phải là bán tháo nó là một ờ, phiên giảm điểm hơn 1% thôi hơn 300 điểm thị trường chứng khoán Mỹ nó là một trong những cái dấu hiệu cảnh báo là bên bán đang khá là mạnh tay thoát hàng tuy nhiên bên mua cũng hung hãn không kém tức là vào cầu bắt đáy rất là mạnh đấy là lý do nó tạo ra cái cột khối lượng rất là cao đột biến vào ngày thứ sáu tuần qua đấy. tuy nhiên nếu xét thiên lịch sử sau những cột khối lượng cao này bắt đáy này thì thường thị trường có xuống phục hồi tuy nhiên nó chỉ là phục hồi kỹ thuật và sau những đợt phục hồi kỹ thuật thì sớm muộn thị trường sẽ bước vào quá trình bán tháo toàn diện do vậy xu hướng chung của thị trường chứng khoán Mỹ cá nhân tôi nghĩ là nhà đầu tư lớn vẫn đang cố gắng là thoát hàng với giá cao thông tin chưa đủ xấu để họ thoát hàng bằng mọi giá đấy chưa gây ra những đợt giảm giá sụt giảm thật mạnh hay hoảng loạn nhưng rõ ràng là họ còn chờ thêm cái cuộc họp của Fed để có định hướng rõ ràng hơn nhưng mà nó đang có những dấu hiệu là những đợt bán hàng khá là mạnh mẽ đợt bán hàng khá là mạnh mẽ này thì không hẳn là đến từ nhà đầu tư nhỏ lẻ đâu có thể là những nhà đầu tư lớn Do vậy, tôi vẫn bảo vệ quan điểm là thị trường chứng khoán Mỹ đã kết thúc cái quá trình tái tích lũy rồi, tái phân phối rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục quá trình giảm giá. Do vậy, trong quá trình giảm giá nó hoàn toàn có những nhịp phục hồi. Nếu trong trường hợp phục hồi kỹ thuật mạnh thì chứng khoán Mỹ có thể phục hồi trở lên vùng 327 33 ngàn nhưng sau đó vẫn sẽ giảm. Quan điểm tôi chứng khoán Mỹ vẫn sẽ tìm về cái mốc 2930 ngàn trong tháng 4 và tháng 5 khi báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 ra. Bởi vì bây giờ mọi tin tức vĩ mô thì theo tôi nó là bất lợi. Nhưng bây giờ bất lợi thì thị trường không thể tăng giá. Nhưng ngược lại, muốn biết thị trường giảm giá đến đâu, giảm mạnh hay không thì chúng ta cần phải nhìn vào thực tế là báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Còn cái câu chuyện Fed thì theo tôi sau cuộc họp tháng 3 này nó sẽ gần như không có ảnh hưởng. Tức là nếu nó ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng ngay sau cuộc họp tháng 3. Còn từ tháng 4 trở đi câu chuyện Fed nó đã là câu chuyện cũ rồi. Bởi vì lúc đó là việc nếu Fed tăng lãi suất thêm một hai lần nữa, mỗi lần 0.25 thì nó cũng không còn nhiều ý nghĩa. Bây giờ thị trường quan tâm ở biên bản của tháng 3 chính là sau khi tăng lãi suất Fed sẽ giữ lãi suất bao lâu? Và nếu nay mai hạ thì Fed dự kiến là bao giờ sẽ hạ? Đấy mới là vấn đề. Cuối 2023 đầu 2024 hay cuối 2024 cái này chúng ta cần phải xem xét và nếu hạ thì hạ bao nhiêu đó là những cái thị trường cần quan tâm do vậy với chứng khoán Mỹ thì tôi nhìn thấy là thị trường chứng khoán Mỹ nhiều khả năng tiếp tục giảm giá thôi còn trên đường giảm những sóng phục hồi hay là sóng rích rắc hay là bò tùng xẻo như thế nào để nó về 29 30 ngàn thì tôi không biết nhưng xu hướng chung là giảm giá đó là về thị trường chứng khoán thế giới còn với thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao Đây, với thị trường chứng khoán Việt Nam thì có lẽ vẫn là đi theo kịch bản cũ thôi ờ, không có gì mới cả trước đó thì tôi vẫn nói thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở hướng mép cạnh dưới của cái kênh tăng tăng giá nhẹ và một khi nó phá qua 1020 thì nó sẽ chính thức vào quá trình đao downtrend mạnh hơn. Bên cạnh đó thì nó tiếp tục ở trong một cái kênh giảm giá. Đấy, đang là trong hai cái kênh giá này Đấy, với xu hướng hai kênh giá này thì nhiều khả năng nếu không có gì bất ngờ thì tuần này chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục là xu hướng giảm giá. Nhiều khả năng 1020 không biết có hỗ trợ chặn đứng được đà giảm hay không. Nếu 1020 bị phá vỡ thì thị trường sẽ hướng về vùng giá 980. Trước mắt là như vậy. Theo cá nhân tôi thì thị trường vẫn đang xu hướng giảm giá. Những thông tin mạnh nhất thì chưa ra. Khá nhiều nhà đầu tư thì kỳ vọng vào báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 nhưng theo tôi kết quả kinh doanh quý 1 đa phần là xấu và các doanh nghiệp lớn đa phần là kết quả kinh doanh không tích cực vì chúng ta biết đỉnh của lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn đặc biệt là khối ngân hàng đã rơi vào quý 1 2022 rồi. Do vậy nếu kết quả kinh doanh quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước đa phần nó sẽ sụt giảm. Do vậy với cái bối cảnh kết quả kinh doanh quý 1 xấu thì chúng ta rất khó kỳ vọng vào một đợt tăng trưởng mạnh. Tôi nghĩ là nếu thị trường có thể tiếp tục quá trình đi ngang Ờ, theo xu hướng là sideways downtrend thì chúng ta cũng không có cơ hội vào hàng. Còn nếu có một diễn biến bất ngờ nào đó xảy ra mà thị trường rơi vào một nhịp điều chỉnh mạnh, nó đẩy cổ phiếu và thị trường về vùng giá hấp dẫn thì tôi nghĩ lúc đó nó mới tạo ra cơ hội. Còn nếu không thì nó cứ tiếp tục đi như tháng từ tháng 10 từ tháng 1 đến giờ thôi. Cứ quá trình bò tùng xẻo đao chen thì quá trình này kéo dài bao lâu không thể biết được. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá là thị trường không tích cực và chúng ta vẫn tiếp tục làm quan sát viên đứng ngoài thôi. Vì trong những năm thị trường Dow Chen này theo tôi thì một năm chúng ta chỉ đánh một hai sóng thôi. Mỗi sóng chúng ta chỉ vào tầm 4 đến 8 tuần là cùng. Sau đó là thoát ra. Còn lại thì quý vị nào mà rất là ham mê trading hoặc là quý vị có đủ bản lĩnh và tài năng tìm ra những nhóm cổ phiếu bơi ngược dòng thì cái này quý vị cứ trading thôi. Cá nhân tôi thì tôi thiên về hướng là đi theo thị trường tức là đi theo xu hướng 80% của thị trường chung. Một khi thị trường đã giảm giá thì 80% cổ phiếu sẽ rơi quá trình giảm giá. Do vậy xác suất để chọn đúng cổ phiếu tăng ngược dòng thị trường nó rất là khó và nó không cao. Mà tôi thì không thích những cái xác suất ờ, thành lợi nhuận thấp như vậy. Khả năng đạt lợi nhuận thấp như vậy. Đó là quan điểm cá nhân tôi nhé. Còn quý vị uh, có thể phân tích theo cái quan điểm của quý vị và có thể lựa chọn phù hợp. Như trước đó tôi vẫn nói, ngay từ đầu năm ra tôi vẫn nói là quan điểm cá nhân tôi là nghỉ đến sau 30 tháng 4 rồi tính. À, tức là đợi kết quả kinh doanh quý 1 ra, xem thị trường phản ứng như nào. Nếu nó giảm thì giảm để ờ, đến giá nào. Kết quả kinh doanh quý 1 nó xấu thì xấu nhiều hay ít, xấu bao lâu thì lúc đó chúng ta mới có thể ước định được thị trường. Nên ờ, giờ thì cũng ờ, bắt đầu bước vào nửa cuối tháng 3 rồi. Quan điểm tôi thì tiếp tục ngồi ngoài thôi. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công